đối với dòng bếp này thì giá à, rẻ hơn khuyến mãi cũng có tặng kèm thêm một cái cặp kiềng dự phòng để nhân đôi cái thời gian sử dụng bếp khi kiềng cũ đã hư thì ta cũng có cái khác để thay thế thì đây là ngoại thất của bếp đây <coughs> bếp này được sản xuất vào tháng 9 à, năm 2019 này.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 thì đối với dòng bếp này á nó chỉ có những cái tính năng an toàn cơ bản và cái mức độ chịu nhiệt độ ở cái que cảm biến này á nó chỉ đạt ở hai trăm ờ, rưỡi thôi thì bếp nó sẽ khói ga rất là bất tiện cho chúng ta khi mà nấu nướng được nấu những món mà có nhiệt độ cao á rang nấu những món có nhiệt độ cao thì nó sẽ bị tắt lửa đi thì qua đó sếp chúng tôi có gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp chúng ta rang hay nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không sợ bị khống chế nhiệt độ đây là cái công tắc rang ở đây đây tôi đã làm sẵn ở vị trí mặt bếp này thì khi mà các bạn sử dụng á, thì các bạn sẽ bật qua vị trí phía bên trái nè là sẽ tăng cái tính năng rang này lên đây khi tôi vừa bật nè thì cái que cảm biến này cái ngọn lửa nó sẽ tự động bùng cháy lớn lên đây còn ở bếp bên trái phải này nó đã tắt rồi khi mà tôi tắt thì cái tính năng rang này á, thì nó sẽ ngọn giảm ngọn lửa liền nè để ta có thể rang hoặc là nấu những món có nhiệt độ cao được thoải mái không phải khống chế nhiệt độ nữa đây đã tắt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 thì qua đó shop chúng tôi cũng sẽ có thêm một số dòng bếp khác để cho các bạn tham khảo thêm thì đây là một số dòng bếp có những cái tính năng an toàn cơ bản có mặt men chống xước và một thêm một số dòng bếp âm và bếp full à, chức năng đây, từ âm thì ở vị trí số 1 là dòng bếp Rinnai mặt men chống xước năm sản xuất của nó là năm 2017 nè bếp này thì tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào đây rồi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 thì bạn nào mà quan tâm hay là mình đã lựa chọn cho mình được một cái dòng bếp mà các bạn ưng ý và phù hợp với mức giá của các bạn các bạn có thể chụp lại cái vị trí à, con đó màn hình lại ở vị trí con đó và gửi kèm thêm cái mã số số số series này để nhân viên chúng tôi có thể gửi hình chi tiết bên trong của bếp cho các bạn xem đây vị trí số 4 năm sản xuất của nó là năm 2017 bếp này là bếp có mặt men chống xước thì đối với dòng bếp này tôi cũng có tặng kèm thêm một cặp kiềng dự phòng ở vị trí số 5 là dòng bếp Paloma 330 SB giá 1 triệu 6 cũng có mặt men chống xước này ở vị trí số 6 là dòng bếp Rinnai có mặt sơn tĩnh điện ở vị trí số 7 đây là dòng bếp nút nhấn cũng có mặt sơn thôi đây là dòng bếp mặt sơn bếp này hình thức bếp này cũng còn à, đẹp và ở vị trí số 8 mặt bếp thì à, sơn tĩnh điện bếp nút nhắn mặt sơn tĩnh điện giá một triệu rưỡi ở vị trí số 9 rất là phù hợp cho các bạn mà không muốn sử dụng bếp nướng không có bếp nướng này đối với dòng bếp này nó không có bếp nướng ở vị trí số 9 này giá là 2 triệu 6 ở vị trí số 10 đây là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước tiếp theo ở vị trí số 11 cũng là dòng bếp mặt men chống xước giá 2 triệu 2 ở vị trí số 12 cũng vậy nó cũng là dòng bếp mặt men chống xước giá của nó là 1 triệu chín tiếp theo đến với dòng bếp ga âm hoặc là từ âm thì đây là dòng bếp ga âm hàng dùng nước mặt men chống xước năm sản xuất của nó là tháng 8 năm 2019 Tiếp theo ở vị trí số 14 Đây là dòng bếp ga âm Mặt kính tràn viền Có mặt kính màu đen Thì nó cũng sẽ có những cái chức năng à, nướng Tự động theo loại thực phẩm và chế độ nấu nước Chọn nhiệt độ chiên Và chế độ nấu cơm hẹn giờ nấu đây Full chức năng Bếp sẽ có hai kỳ ngoài là inox và cái nắp che đầu chia lửa của hai cái bếp ngoài cũng là bếp à, là cũng là dòng inox luôn rất là bền các bạn có thể sử dụng thoải mái không sợ bị hư hao như những cái dòng à, nắp sắt những cái bếp mà nó sử dụng cái nắp che đầu chia lửa nó bằng sắt á khi các bạn sử dụng một thời gian thì nó sẽ mục chân và nó rớt ra tác dụng của nắp đó là sẽ làm ngọn lửa nó tỏa ra không chùm lại đốt nóng trực tiếp vào cái que cảm biến này bếp nó sẽ hoạt động không chính xác nữa tiếp theo ở vị trí số 15 đến với dòng bếp là hàng trưng bày đây cũng có mặt men chống xước màu đen thì bếp này được sản xuất vào tháng 9 năm 2019 ở hộp pin đó thì ở trong hộp pin tôi cũng có làm một cái đầu chờ để mà sạc pin sử dụng pin sạc thì sẽ là đầu chờ đó là sẽ để pin sạc à, tiếp theo đến với dòng à, bếp từ âm hiệu Toshiba đây là những cái bạn chọn chức năng của bếp bên phải bên ờ, trái và bếp nướng <clears throat> đến với dòng bếp full chức năng có mặt kính cường lực thì ở vị trí số 17 này là dòng bếp cao cấp bếp mặt kính viền ờ, viền inox bếp này thì ta phải có nồi đặt lên thì nó mới cho phép ta đánh lửa sử dụng ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm nút điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử và hẹn giờ nướng ở nướng thì nó sẽ có nướng hai tầng lửa tiếp theo ở vị trí số 18 đây là dòng bếp Rinnai cũng có mặt kính cường lực thì nó cũng giống như những dòng bếp ờ, khác nó sẽ có những cái tính năng nấu nướng nhưng mà ở bếp nướng này thì nó chỉ có hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa thôi không giống như ở bếp số 17 này nó sẽ có nướng theo loại thực phẩm tiếp theo đến với dòng bếp Paloma thì đây là dòng bếp ờ, nó sẽ hơn những cái dòng bếp khác là nó sẽ có hẹn giờ nấu cho cả hai bếp nấu thì đây là cái hình mô phỏng của bếp đây nó sẽ hiển thị cho từng vị trí của bếp và các bạn sẽ nhấn vào cái nút biểu tượng có cái đồng hồ á, thì nó sẽ là nút chọn ờ, hẹn giờ nấu cho từng bếp ở bếp nướng sẽ là nướng tự động có hẹn giờ khi các bạn bật bê lên là nó sẽ hẹn giờ mặc định của nó vào là 9 phút các bạn có thể thay đổi tùy ý theo dấu cộng trừ đến với cái dòng bếp cao cấp ở vị trí số 20 này đây năm sản xuất của nó là năm 2016 thì nó sẽ có ờ, tính năng hẹn giờ nấu cho cả hai bếp đây ở bếp bên phải cũng có và chế độ là chọn nhiệt độ chiên cũng ở bếp bên phải và bên trái đều có nè ở bếp bên trái này thì nó sẽ có thêm tính năng là chế độ rang đây là nút 3 giây và ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng là nấu nước và nấu cơm ở bếp nướng thì nó sẽ có chế độ tự động nướng tự động theo loại thực phẩm đây và nút điều chỉnh ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm sẽ là nút này đây là nút điều chỉnh ngọn lửa nướng thì là nút điện tử hẹn giờ nướng đây và đây là cái chế độ nướng theo loại đồ nướng rất là cho gấp mặt kính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 để, shop sẽ đưa ra những cái mức giá phù hợp nhất cho các bạn để ờ, dễ dàng các bạn lựa chọn khi các bạn muốn vệ sinh thì ờ, sẽ cộng thêm cái phí vệ sinh vào đây là bếp số 22 ở giá là 2 triệu 7 thì trước khi mà giao bếp khi các bạn muốn chọn những dòng bếp nào á thì trước khi giao shop chúng tôi sẽ test và thử những cái tính năng à, của bếp đó hoàn chỉnh trước khi giao cho các bạn xem ở vị trí số 23 đây đây là cái ờ, bạn chọn ờ, chức năng của bếp nè ở vị trí số 24 vị trí số 25 đây tiếp theo là ở vị trí số 26 thì đối với những dòng bếp từ mà có công suất nấu của nó trên 2.000W nó sử dụng nguồn điện là 200V ta có thể sử dụng điện lưới 220 của mình ở nhà còn những bếp mà nó sử dụng công nó có công suất nấu của nó dưới 2000W thì nó chỉ sử dụng điện 100V à, thôi bắt buộc ta phải sử dụng qua ổn áp hoặc là biến áp nên nhưng khi các bạn sử dụng những cái cục ổn áp biến áp đó thì các bạn phải sử dụng những cái cục biến áp ổn áp có cái công suất tương à, đương với cái công suất nấu của bếp phải uh, cao hơn còn đối với những dòng bếp từ này á, thì khi các bạn đi dây dẫn thì mình nên đi dây dẫn có tiết diện lớn từ 4 đến 7 à, chấm để à, đảm bảo được cái công suất nấu thì qua đó tôi cũng à, sẽ giới thiệu thêm qua một số dòng ghế massage đây là một số dòng ghế massage đây sử dụng điện 100V nó sẽ có nắng bếp massage chân và tay lưng và gáy ừ. đây. mông cũng sẽ có massage mông nữa đây ừ. thì bạn nào à, quan tâm đến những dòng sản phẩm nào á, mình có thể chụp vì màn hình lại ở vị trí sản phẩm đó và gửi <coughs> đến à, có thể gửi bạn à, đến shop chúng tôi qua số điện thoại là 0909 306 149 các bạn có thể liên hệ bằng Zalo, Viber hoặc là Facebook. Đây là những dòng ghế massage đây hiện tại shop chúng tôi đang có ba cái. Và có thêm à, quạt máy. Đây là một cái quạt đại diện thôi. Đây là cái một cái quạt đại diện thì shop có rất là nhiều loại quạt bạn nào quan tâm đến quạt máy thì có thể à, liên hệ đến thì shop chúng tôi sẽ chụp hình và gửi các mẫu cho các bạn xem